sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc. Sao nguyệt giải tốt mọi việc, sao giải thần, đại cát tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao thiên ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng,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 Tử vi thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy người tuổi Tý gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, thân Tý thì nâng đỡ, nên vận trình tình cảm đang rất thăng hoa. Bạn hiểu bất cứ mối quan hệ nào cũng có lúc thăng lúc trầm, những sóng gió đã qua càng khiến hai bạn nhận ra người ấy quan trọng với mình đến nhường nào. Lại thêm sự xuất hiện của chính tài chiếu mệnh, hôm nay còn là ngày sung túc về tiền bạc với những chú chuột, có thể khoản đầu tư mà bạn mong ngóng suốt bao lâu nay đã đến kỳ thu hoạch, hoặc cũng có thể bạn sẽ nhận được một khoản thưởng cho công sức lao động của mình. Nếu có ý định làm giàu, thì bạn tuổi Tý đừng ngại đặt cho mình những mục tiêu có tính thử thách cao hơn mọi khi một chút, tham vọng sẽ dẫn bạn tới thành công. Là người nhanh nhẹn và giỏi nắm bắt thời cục, các kế hoạch của bạn chắc chắn sẽ suôn sẻ theo đúng lộ trình. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, tình cảm thăng hoa, đôi lứa hạnh phúc.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 ngày 15 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, cục diện ngũ hành tương xung tác động mạnh mẽ lên vận khí của Sửu trong ngày thứ tư này, có thể gây ra những cuộc xung đột, tranh cãi không đáng có. Bạn được khuyên nên chú ý kiểm soát cảm xúc, làm chủ hành vi trong mọi hoàn cảnh để không tự gây rắc rối. Bù lại, thổ sinh kim sẽ giúp bạn nhận được niềm an ủi từ chuyện tình cảm ngọt ngào của mình. Nhân duyên khá vượng, nếu bạn đã có người tâm đầu ý hợp thì không nên chần chừ mà hãy ngỏ lời cho người ấy biết để cùng chung đôi nhé. Một bó hoa hai bữa tối lãng mạn sẽ giúp bạn ghi điểm với đối phương. Còn với những bạn đã có đuôi có cặp rồi thì cũng đừng quên hâm nóng tình cảm của mình trong ngày này nhé. Đôi khi không cần điều gì quá lớn lao, một bữa tối do chính tay bạn chuẩn bị cũng đủ khiến cho người bạn đời của mình bất ngờ vô cùng. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, dễ xảy ra xung đột,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 Tử vi thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy người tuổi dần có thiên tài chiếu mệnh nên đường tài lộc có phần khởi sắc. Đặc biệt là người buôn bán, kinh doanh có được dịp phát tài, hàng hóa ra vào nườm nượp, không chỉ thu hồi được vốn liếng mà lợi nhuận còn ngoài sức mong đợi. Hôm nay cũng là ngày mà bạn tuổi dần có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, tạo nên những mối quan hệ hữu ích sau này. Một vài cuộc đàm phán còn giúp thúc đẩy kế hoạch của bạn có nhiều tiến triển thuận lợi. Vậy nên hãy chuẩn bị một tinh thần hăng hái và nắm bắt cơ hội ngay khi có nhé. Tuy nhiên, Mộc Kim xung khắc lại khiến chuyện tình cảm trở thành nỗi lo lớn trong ngày này đối với người tuổi dần. Có vẻ như những viễn cảnh tình yêu mà bạn thường tưởng tượng ra không giống những gì bạn đang trải qua trong mối quan hệ hiện tại. Cảm giác thất vọng ngày càng lớn. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy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 ngày 15 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, chính tài chiếu mệnh báo hiệu đây là một ngày may mắn của người tuổi Mão ở phương diện tài lộc. Tiền bạc sinh sôi nảy nở, nhất là nguồn thu từ công việc chính đang không ngừng tăng lên. Do đó hãy tập trung đầu tư thời gian và công sức nhiều hơn vào lĩnh vực này, bạn sẽ sớm thu về thành quả xứng đáng. Ngày này, những bạn tuổi Mão đang làm việc trong các lĩnh vực nghệ thuật cũng sẽ có những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp. Đây là thời điểm tuổi Mão thể hiện hết mình để nắm bắt được những cơ hội tuyệt vời sắp tới. Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy bạn là người dám nghĩ, dám làm và hoàn toàn có thể làm được những điều lớn lao hơn. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở, nếu bạn đang có ý định tỏ tình với người mình thích, thì hôm nay vẫn chưa thực sự là thời điểm tốt nhất đâu. Bạn nên tìm hiểu đối phương kỹ càng hơn. Nếu cứ cố tình bày tỏ thì rất dễ chuốc lấy thất bại, khiến mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo và khó xử. Câu quyết cho các tuổi mão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 Tử vi thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Bước sang ngày thứ tư này, tử vi dự báo con đường thăng tiến của người tuổi Thìn vô cùng rộng mở. Bạn có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình nhờ được tam hợp che chở. Dù vẫn sẽ có những cạnh tranh khốc liệt khó tránh, nhưng đó cũng sẽ là nguồn động lực lớn lao để bạn có thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Với màn thể hiện của mình, con giáp này có thể sẽ được cấp trên giao cho những trọng trách mới. Vì tin tưởng rằng bản mệnh có đủ tinh thần, trách nhiệm và năng lực chuyên môn để hoàn thành đúng mục tiêu đã định. Đó sẽ là cơ hội được trao tận tay nên hãy cứ tự tin thể hiện năng lực của mình. Chuyện tình cảm của người tuổi thìn ngày này cũng khá tươi sáng, nhờ ngũ hành thổ kim tương sinh. Người độc thân nên tận dụng thời cơ vận đào hoa vượng mà gặp gỡ, làm quen với nhiều người khác phái. Nhưng dù có gặp được rồi, bạn cũng đừng quá sốt sắng quá mà hãy cứ để tình yêu lên tiếng nhé. Mọi thứ diễn ra tự nhiên sẽ giúp mối quan hệ bền vững hơn. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, đường thăng tiến rộng mở, phát triển sự nghiệp. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, cạnh tranh khốc liệt sẽ tạo ra động lực lớn lao. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, có thể được cấp trên giao những trọng trách mới. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, hãy cứ tự tin thể hiện năng lực khi có cơ hội. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, đào hoa vượng có lợi cho người độc thân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 Tử vi thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Vận trình ngày thứ tư này có lục hợp cục độ mệnh, người tuổi Tỵ có nhiều lợi thế để phát triển hơn đối thủ nhờ vào chính tầm nhìn xa trông rộng, cộng với sự linh hoạt và nhạy bén của bản thân. Lại thêm các tinh nâng đỡ, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió là điều dễ hiểu, dù làm ở bất cứ lĩnh vực nào cũng dễ gặt hái được thành công. Con giáp này vẫn làm việc và kiếm tiền đều đặn, nguồn thu chủ yếu từ công việc chính và do chăm chỉ, phấn đấu bền bỉ mà có. Các nguồn thu phụ kém hơn vì đầu tư ít, chủ yếu là thêm thắt nhỏ lẻ đủ trang trải cuộc sống thường ngày, vì vậy hãy tập trung vào việc mà bạn làm tốt nhất nhé. Hòa Kim Sung khắc, tuy đường công danh có thể khiến bạn tự hào về bản thân nhưng đường tình duyên lại có phần kém sắc. Nguyên nhân chính là do công việc đã chiếm dụng gần hết thời gian và tâm tư của con giáp này, nên bản mệnh chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến hạnh phúc cá nhân câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, có nhiều lợi thế phát triển hơn đối thủ. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, có tầm nhìn xa trông rộng, linh hoạt và nhạy bén. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, làm ở bất cứ lĩnh vực nào cũng gặt hái được thành công. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, nguồn thu chủ yếu từ công việc chính. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, đường tình duyên có phần kém sắc,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 Tử vi thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Chính quan xuất hiện trong tử vi ngày thứ tư này của người tuổi ngọ, giúp con giáp này làm việc thêm phần chắc chắn, có tiến bộ nhanh, tạo dựng được uy tín với tập thể. Đây cũng chính là nền tảng để bản mệnh vươn lên vị trí cao hơn, xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra khi nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và cấp dưới, đồng nghiệp. Tuy nhiên, cũng bởi quá mải mê với công việc nên bạn có phần hơi hợt với đời sống tình cảm cá nhân. Người độc thân không mấy mặn mà với những lời giới thiệu, mai mối từ người quen. Bản thân bạn cũng chưa muốn bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc nên cứ mặc kệ tình cảnh hiện tại. Trong ngày này, về chuyện tình cảm của các cặp đôi lại không được như ý, người đang yêu cũng bị đối phương hờn trách vì không đủ thời gian để quan tâm, chăm sóc cho người ấy. Bạn cần sắp xếp khéo léo thời gian dành cho đời tư và công việc, đừng để bên trọng bên khinh, bởi điều đó sẽ không có lợi cho bạn. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, làm việc thêm phần chắc chắn, có tiến bộ nhanh. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, tạo dựng được uy tín, thăng tiến nhanh hơn. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, vươn lên vị trí cao hơn, xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, chớ nên hời hợt với đời sống tình cảm cá nhân. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc, nên sắp xếp thời gian dành cho đời tư và công việc,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 Tử vi thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mùi. Chính ấn nhập cục, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày hôm nay có điểm báo thăng tiến bất ngờ. Con giáp này sở hữu nhiều tài năng nhưng không bao giờ tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn. Ngược lại bản mệnh luôn khiêm tốn học hỏi và tham khảo ý kiến của những người đi trước có kinh nghiệm, từ đó tránh được rất nhiều sai sót không đáng. Càng trong những hoàn cảnh khó khăn, năng lực của bạn lại càng được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Có những thời điểm người khác chỉ đành bó tay, nhưng bằng sự tài trí của mình, con giáp này đã giải quyết được vấn đề và tiếp tục hành trình từng bước tiến tới sự thành công. Hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để người tuổi mùi thể hiện tình yêu ngọt ngào với nửa kia của mình. Dù hành động có thể chứng tỏ tình cảm một cách rõ ràng và trực tiếp nhất, song đừng quên dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Lời nói đôi khi còn có sức mạnh hơn cả hành động. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim,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 Tử vi thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Tỳ kiên tác động vào tử vi ngày thứ tư này của người tuổi thân, khiến bạn đang để những ý tưởng bay bổng, mơ mộng, kéo bản thân đi quá xa so với thực tế. Hầu hết các khó khăn trong ngày này của bạn đều xuất phát từ việc suy nghĩ mọi thứ quá lý tưởng. Trong ngày này với người tuổi thân, từ công việc, chuyện tình cảm cho đến cuộc sống cá nhân, bạn đang có xu hướng trông chờ quá nhiều vào sự may mắn, mà không hề có suy nghĩ rằng bản thân phải phấn đấu cho mục tiêu được đề ra. Những khó khăn ấy sẽ không thể bỗng dưng biến mất, trừ khi bạn thực tế hóa chúng. Phương diện sức khỏe của tuổi thân trong ngày kim khí vượng không được tốt cho lắm, nhất là đường tiêu hóa. Bản mệnh nên lưu ý ăn uống đúng giờ, đảm bảo an toàn vệ sinh, nghỉ ngơi hợp lý và hạn chế ăn uống các thực phẩm chế biến sẵn không có lợi cho thân thể. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy,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 Tử vi thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy kiếp tài có thể trở thành nguyên nhân gây hao hụt về tài chính cho người tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Nếu bạn không đủ tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra quyết định chính xác, những lời mời gọi đầu tư tưởng như ngon ăn và suôn sẻ, nhưng có thể ẩn chứa rất nhiều bẫy sập bên trong mà bạn không lường hết được. Với người tuổi Dậu trong ngày này, khuyên bản mệnh đừng dễ dàng đánh mất từng đồng tiền mà mình đã vất vả kiếm được chỉ vì sự cả tin của chính bản thân. Hãy kiểm chứng thông tin trước khi sử dụng tiền, đừng vì nóng vội nhất thời mà để kẻ gian dắt mũi, lợi dụng. Điều quan trọng nữa mà bạn tuổi dậu nên chú ý là khi trong ngày thổ vượng là nguyên nhân chính làm cho tình hình sức khỏe của bạn ở mức báo động. Áp lực công việc đang đè nặng trên đôi vai của bạn và điều bạn cần làm lúc này chính là thư giãn và nghỉ ngơi bạn cũng nên đi khám tổng quát để có thể chắc chắn rằng cơ thể mình vẫn đang ở trạng thái tốt nhất. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, có thể hao hụt tài chính do không đủ tỉnh táo. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, đề phòng sập bẫy trong các lời mời gọi đầu tư. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ, cả tin có thể khiến bạn đánh mất khoản tiền không nhỏ. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc,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 từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, tỵ, sửu, thìn. Tử vi thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy, trong ngày này, người tuổi Tuất đang có báo hiệu trải qua một ngày khá may mắn. Công việc nhờ thiên ấn xuất hiện mà trở nên thuận lợi, đồng nghiệp tốt, môi trường công sở lành mạnh, nên bạn hoàn toàn có thể thoải mái phát huy năng lực của mình mà không phải lo sẽ có tiểu nhân hay đối thủ đứng sau đâm chọc. Ngày này, bạn tuổi tuất cũng nên tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội để gặp gỡ kết nối với những người mới. Họ có thể giúp bạn mở ra hướng đi mới cho mình và khơi dậy nguồn cảm hứng để đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo hơn, phục vụ quá trình phát triển, mở rộng đường thăng tiến. Về chuyện tình cảm, ngũ hành tương sinh cũng giúp cho nhân duyên của người tuổi tuất được khởi vượng, người độc thân dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới bằng chính sức hút ngầm của mình. Bạn nên tích cực ra ngoài nhiều hơn. Biết đâu, bạn sẽ gặp may mắn và tìm thấy người ấy của mình vào một tình huống hết sức tình cờ. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, đồng nghiệp tốt, môi trường công sở lành mạnh. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, có thể thoải mái phát huy năng lực của mình. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc,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 dần thân tị hợi gây trở ngại. Lời khuyên dành cho người tuổi hợi là ngày này là bạn nên hạn chế tiến hành các việc hợp tác quan trọng vì có thể xảy ra xích mích, bất hòa trong khi tiến hành, khiến mọi việc dở dang, đứt gãy. Bầu không khí căng thẳng chỉ càng khiến tiến độ công việc đi vào ngõ cụt, nếu có thể nên lùi lại chờ ngày đẹp hơn để tiến hành. Ngày này cũng có điểm báo chính những người đồng nghiệp có thể sẽ mang đến áp lực cạnh tranh cho người tuổi hợi. Bạn sẽ cần thêm nhiều kỹ năng và một cái đầu khôn ngoan cùng khả năng ứng biến linh hoạt để giải quyết mọi tình huống có thể xảy ra. May mắn trong ngày có kim sinh thủy, giúp chuyện tình cảm của con giáp này vẫn khá êm đẹp. Hai bạn đã quá hiểu nhau đến mức chẳng cần nói thành lời. Đôi khi, những lời yêu thương ngọt ngào lại là gia vị khiến mối quan hệ trở nên thú vị hơn. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, nên hạn chế tiến hành các việc hợp tác quan trọng. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ,